mến, bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 thì à, chính phủ Đài Loan đã chính thức mở visa du lịch tự do có thể nhập cảnh vào Đài Loan và cũng chính thức là khi mà công dân nước ngoài vào Đài Loan thì không phải cách ly, thực hiện cách ly tập trung nữa mà chỉ có thể chỉ có phải tự theo dõi trong vòng 7 ngày thôi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta công dân Việt Nam của chúng ta có thể có được visa nhập cảnh vào Đài Loan du lịch? thì cách đầu tiên là nếu mà chúng ta đã từng có visa du, ờ, nhập cảnh vào Đài Loan à, hoặc là visa nhập cảnh vào các khối nước phát triển như OECD như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc, các quốc gia như là Mỹ, Canada thì lúc đấy thì các bạn chỉ sử dụng chỉ cần khai online trên hệ thống e-visa của Đài Loan thôi và à, cái hệ thống này đã được à, công bố bởi um, Bộ Ngoại giao Đài Loan. À, tuy nhiên thì có một trường hợp mà các bạn phải chú ý rằng là nếu mà chúng ta khai e-visa ấy, thì nếu mà chúng ta đao được cái tờ khai đó thì chúng ta mới được phép nhập cảnh vào Đài Loan. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta không à, không à, Ờ, đao được cái file e-visa này thì chứng tỏ là họ tên của chúng ta đang bị trùng với cả ờ, công dân Việt Nam đã từng lưu trú tại Đài Loan và bỏ trốn. Chính vì vậy lúc đấy thì chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ xin um, visa dán nhập cảnh tại vào Đài Loan và ờ, các bạn nếu mà các bạn đã có ý định đi du học lịch Đài Loan thì chúng ta chúng tôi khuyến cáo là chúng mình sẽ lên chuẩn bị hồ sơ trước một tháng tại sao mà chúng ta cần nên chuẩn bị hồ sơ trước một tháng thì bởi vì là nếu mà chúng ta khai e visa không được ấy, thì chúng ta cần có thời gian chuẩn bị hồ sơ để chúng ta xin visa du lịch vào Đài Loan bước thứ hai ờ, cách thứ hai mà chúng ta có thể xin visa du lịch vào Đài Loan đó là chúng ta dán visa vậy thì dán visa thì có những cái à, điều kiện gì à, có rất nhiều anh chị hiện tại đang lao động tại Đài Loan hoặc là có người thân đang ở Đài Loan và muốn mời người thân của chúng ta sang sang Đài Loan du lịch hoặc là chúng ta đang muốn có những cái kế hoạch muốn sang Đài Loan du lịch thì vậy thì điều kiện tiên quyết mà các bạn cần phải chú ý đó là chúng ta phải xác nhận được công việc và thu nhập à, thường thì nếu mà chúng ta kinh doanh thì phải có giấy phép kinh doanh giấy phép đóng thuế rồi là chứng minh được nguồn ra nguồn tiền ra rồi phải chứng minh được à, à, tài sản của chúng ta và cái lịch trình chúng ta sẽ du lịch Đài Loan như thế nào còn đối với những cá nhân mà chúng ta à, đã đi làm tại các cái đơn vị tổ chức thì phải có xác nhận công việc xác nhận bảng lương rồi à, à, lịch sử về tiền ra tiền vào về việc là chúng ta xác nhận thu nhập hàng tháng ngoài ra thì phải có đóng bảo hiểm xã hội nữa thì trên đây là những cái um, chú ý của cô tế Cát Lâm đến các anh các chị và các bạn đang có ý định muốn đi du lịch Đài Loan và cảm ơn mọi người đã lắng nghe clip này và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo xin cảm ơn